cũng báo cáo với các anh rằng ban đầu thì cũng sợ đấy ừ. sau khi một loạt pháo là nó bắn rồi sau đó mình cảm thấy nó cũng trở lại bình thường rồi Tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Bàn Văn Thông người chiến sĩ của đại đội 2 tiểu đoàn 5 kiên cường và sau đây là câu chuyện của anh Thông vâng xin mời anh Thông vâng cũng báo cáo với các đồng chí trong quá trình vào quân ngũ sau khi được huấn luyện và được chuyển lên chốt sau một thời gian rồi 17 tháng 2 thì Trung Quốc có xâm lấn biên giới Việt Nam. Vậy đơn vị chúng tôi là thuộc C2B4 ở trên đỉnh cột cờ 400 trên cao nhất. Thế thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay tường thuật lại tất cả trong quá trình diễn biến ngày từ ngày 17 tháng 2 năm 79 ngày 17 3 giờ sáng là chúng tôi nghe ở trong mường khương trong la lốc đã có tiếng pháo rất rầm rộ ở trong đó thì đại đội ra lệnh là báo động ra ngoài trận địa tức là ngày sáng 17 tháng 2 tầm 3 giờ sáng thì chúng tôi đã phát hiện là Trung Quốc tấn công tràn sang Việt Nam lúc 3 giờ sáng vậy đơn vị à, trung đội 4 chúng tôi là đảm nhiệm cái mỏm gọi là cột cờ 400 là cái đỉnh cao nhất một phía tức là ở trên cao nhìn xuống chỗ C3 thế còn một phía là đổ về Tây Chín bởi vì cái hướng của đại đội 2 và cái trung đội 4 chúng tôi đảm nhiệm cái hướng đó là bởi vì trong quá trình 17 rồi 18 rồi nó 17 thì bắt đầu nó tấn công lên C3 nhưng mà ở trên chúng tôi thì lại ở trên cao thì nó chưa nó chưa tràn lên nó đánh nhau với C3 rồi C1 mà chúng tôi ở trên để nhìn xuống rõ lắm nó bắn vào bởi vì cao mà ở trên cao nhìn xuống thì nhìn rõ một một cái trận địa của C3 này này với lại sân bóng C3 thì chúng tôi nhìn rõ lắm mà đánh nhau ở đây C3 đánh nhau như nào là tôi ở trên à, quan sát ở hết tức là ngày 17 thì sang ngày đêm 17 thì bắt đầu nó dập pháo tương đối mạnh thì sang ngày 18 thì sáng ra nó dập một trận pháo có thể sửa lại trận điện nó đồng chí Sơn là trung đội trưởng thế đồng chí cũng ra động viên anh em lúc bây giờ đồng chí cũng giao nhiệm cho tôi đồng chí có trách nhiệm động viên anh em và à, khôi phục lại cái cái cái hầm hào này bởi vì rất là may trong quá trình chúng tôi à, ở cái hướng đó là chúng tôi có hào rất kiên cố được cái hào rất kiên cố đến sáng 18 thì vào à, tầm độ 10 giờ bắt đầu nó tràn lên tức là nó không phải tràn theo hướng C3 nó lại kéo từ trên cây chín xuống tức là từ trên đỉnh cây chín bắt đầu nó tràn xuống tức là nó ý định là nó sẽ vòng đằng sau nó sẽ vòng đằng sau và nó sẽ chặn xuống à, chỗ C3 có thể nó chặn xuống đây và không có đường rút thế thì may cái trung đội tôi ở đấy phục kích đấy thì bắt đầu nó tràn xuống mà cái địa hình đấy nó tương đối rộng khi nó xuống thì rẽ rất là rộng đến một cái đồi yên ngựa tức là vẹn vẹn tức là cái đồi bên kia với đồi bên này nó có một cái yên ngựa này mà dưới này thì nó có cái hốp sâu mà nó rộng thì bắt buộc nó cứ phải đi cái yên ngựa này thế từ đồi bên kia sang thế thì lúc bấy giờ tôi với đồng chí Trần Lợi tôi xuống cách hào dâu tôm là tức là cái cái cái nẻo như này cái hào dâu tôm quặt dưới tôi xuống đây thì nó mò dưới này lên ban đầu là phát hiện hai thằng trinh sát đi trước tức là đằng sau thì thấy nó đang nói nhí nha nhí nhéo bởi vì lúc đó thì anh em tôi cũng phải cẩn thận đồng chí Sơn Trung đội trưởng có thông báo cho anh em tôi nắm là có thể là dân quân của dầu hương liệu nếu đánh xảy ra đánh nhau nó sẽ rút lên đấy thế thì ban đầu thì chúng tôi phát hiện là à, cứ thấy có tiếng người nhí ra nhí nhố đấy xong là dần dần xong thấy nó xì xà xì xồ thì tôi cũng báo cáo đồng chí Sơn đồng chí Sơn tất cả là trong cái trung đội đó là tập trung về đây tập trung về đây để chờ đón thế thì sau khi nó lên hai cái thằng trinh sát nó lên cách tôi nó không bằng đến cửa này đâu thế có đồng chí lợi thì ở bên trên tôi dùng cái khẩu đại liên thế thì đồng chí lợi bởi vì nó rộng thế là chúng tôi đổ một cái cây nó giảm xuống thế hai cái thằng chắc là trinh sát của nó mò lên thế là tôi vẫy đồng chí lợi thì đồng chí lại bắn bởi vì tôi nhìn thấy rất gần nhưng mà tôi lại ở bên dưới này thế đồng chí lợi là nhìn rõ đồng chí lợi điểm xạ đấy coi hai thằng lăn luôn tại đây thế đằng sau lúc bây giờ nó mới thổi kèn và nó thổi kèn kiểu như sung phong lên mà toàn bộ nó rất là may cái cái đỉnh tiên ngựa đó bởi vì nó lên chúng tôi nhìn thấy nó lên coi như nó một dây nó dài cứ thế lên rồi xong là nó cách với tôi với đồng chí lợi nó chỉ vào khoảng 15 mét bởi vì không nhìn thấy nhưng nó rộng lúc bấy giờ là chúng tôi bắn chúng tôi bắn là tôi với đồng chí lợi và bắn trực tiếp một cái cái rông như này thế còn cái khẩu đại liên của đồng chí dưỡng ở bên này lại bắn chéo cánh thẻ sang đây cái khẩu đại liên của à, thằng à, hùng cũng là hùng yên bái nó lại bắn chéo sang này bởi vì tôi thì hai anh em tôi thì bắn toàn bộ cái rông này thế còn hai một khẩu đại liên nó bắn chéo này khẩu đại liên bên dưới nó lại bắn lên toàn bộ như thế là xong nó không lên được nó rút nó rút sang bên cái đồi bên kia bắt đầu nó dùng cối nó nã ra cái cối 60 ấy. nhưng may cái cái trung đội tôi không xảy ra một đồng chí nào không ảnh hưởng bởi vì thậm chí các đồng chí à, lợi bắn một khẩu đại liên rồi cú bắn đây thì kết quả lựu đạn nó rơi đúng chỗ này vừa ấy ngồi phát xuống là nó ném quả lựu đạn mà trong đó dẹn nó rộng nó ném cứ thấy trên dẹn nó nó rơi xuống cứ lủng lạc lủng lạc lủng may mà nó cứ rơi xuống đất nó mới nổ nếu mà nổ trên kia là anh em tôi không thoát được thế cũng rất may cho chúng tôi thế sau nó không thể sang được nó rút để bên kia nó dùng cối nó bắn lúc bây giờ nó bắn thì tan tành quang hết lần thứ hai bắt đầu nó lại tràn lên nó tổ chức nó lại tràn lên thì lúc bấy giờ là anh em tôi ban đầu thì nó cũng hơi mất bình tĩnh thế sau đó là cũng lấy được à, bình tĩnh và các đồng chí cũng động viên là cố gắng phải à, bình tĩnh đừng run run sợ trước kẻ thù vậy thì anh em tôi cũng sẵn sàng và tiếp tục nó lên còn nó cứ thế là nó lên thôi có nghĩa là bắn thấy nó lăn đấy nhưng mà ở đằng sau nó vẫn cứ xô nhau nó lên mà nó hô ầm ầm lên đấy có, có đồng chí à, Inh ở bên cạnh ấy, đồng chí Inh bảo anh ngồi sau đồng thế anh ngồi bảo, cứ bình tĩnh chiến đấu có các đồng chí à, đồng đội sẽ chia sẻ cùng với mình bởi vì hai bên đại liên nó bắn chéo như này mà nó chỉ có độc đắc là cái rông đấy đấy dưới này nó là cái hùm sâu bên này thế có mỗi cái rông từ cái đồi bên kia sang thế là nó bắt buộc nó phải đi qua đấy thế là lần thứ hai chúng tôi đánh nó không sang được xong nó cũng lại rút về cái đồi bên kia xong nó dùng cối nó bắn tan nát toàn bộ cái cái trận địa đó Đấy. xong là lúc bấy giờ nó khoảng 4 giờ tiếp tục nó lại tràn lần thứ ba lần thứ ba chúng tôi bắn thì lúc đó nhìn thấy rồi bởi vì pháo nó dập rồi nó tan tành hết rồi bây giờ ban đầu thì nó còn rộng sau khi nhìn thấy coi lên đến đâu là chúng tôi bắn coi không lên rồi thế là rút về cái đồi bên cạnh đêm đấy tối rồi chập tối rồi cũng tối nhá nhem như này thế thì nó cũng nghỉ rồi thấy thương binh của nó là rên ó, ó ở đấy rồi nó rên gì này khác những cái thằng nó bị ấy. thế thì chúng tôi may không có đồng chí nào hy sinh cả một cái trung đội tôi lúc đó cùng chiến đấu mà may không có đồng chí nào hy sinh bởi vì chúng tôi có hảo kiên cố hảo nó sâu như này mà thế thì à, đến đêm bắt đầu khoảng 7 8 giờ gì đấy tối hẳn bắt đầu thấy nó lại tiếp tục nó lại mò lên đêm đấy nó mò lên nó mò lên à, đến một à, đoạn hào dâu tôm đấy nãy tôi xuống đấy thì nó mò lên đến đoạn hào dâu tôm thì chúng tôi phát hiện chúng tôi diệt luôn thế nó lại phải rụt lại nó không bỏ lên tối là nó không bỏ lên thế thì đêm hôm đó là cũng tầm 7 8 giờ thì lúc bây giờ anh nuôi mới mang cơm lên Đấy. thì thực ra lúc bây giờ tôi cũng cảm thấy không có gì là đói nữa đâu nhưng mà phải ăn thôi thế là bên tay này đúng là một nó rúm cơm rồi anh nuôi người ta rúm cơm rồi một nắm này bên tay này thì sẵn một cái chậu gọi là cái rau cải làm chua đấy ừ. thế là một bên bốc một bên cầm thế là ăn với đồng đội là đồng chí nào vẫn cứ đảm bảo uh, tinh thần chiến đấu cao ở trong cái hố bắn của đồng chí toàn bộ quan sát không được đồng chí nào rời vị trí lúc bây giờ đêm ấy, coi chúng tôi vẫn thức thâu đêm như thế được đồng chí à, định trung đội trưởng à, tiểu đội trưởng thì cũng động viên đi lại động viên và đồng chí sơn trung đội trưởng cũng đi lại động viên các đồng chí hết sức cảnh giác bởi vì đêm này có thể là bọn trinh sát nó sẽ mò lên và nó sẽ sẵn sàng nó diệt mình lúc nào thế thì anh em đối với anh em cũng rất là nêu cao cái tinh thần chiến đấu mà cảnh giác cao độ thì mãi đến 5 giờ sáng là sau 5 giờ sáng sau bắt đầu nó lại mỏ lên rồi cứ ba bốn bên đấy thằng là thấy nó nó cầm dao nó chặt đường nó chặt cây để nó lên đấy à. ừ, nó chặt cây rồi nó ho tôi bàn với đồng chí định chỗ nào nó nó ho bắt đầu là dùng bên mốt bên mốt bắn thẳng xuống bắn liên tục hai ba quả xong là thấy im xong lại thấy chỗ khác nó lên lại thấy nó nó nó nó ho rồi nó xì xả xì xồ lại bắn lúc bây giờ chưa sáng rõ ừ. thế thì sáng ra thì nó sau khi chúng tôi biết là nó biết là là ta là là là, là nêu cao cái tinh thần cảnh giác cho nên là nó không dám lên nữa sáng ra 8 giờ sáng thì lúc bấy giờ là nó dùng pháo nó dập nó dập toàn bộ cái cái cái cái trận địa đó coi tàn nát hết nào thì chị hào thì lở lung tung rồi thế thì cái tiểu đội A1 của tôi lại cái A gọi là A1 của trung đội 4 đấy thế thì A2 A3 lúc đó là được lệnh rút rồi tức là ngày 19 đấy sáng ngày 19 được lệnh rút thế thì cái tiểu đội tôi là thấy liên lạc lên đây đồng chí phúc liên lạc đây này chạy lên đồng chí phúc mà riêng ờ, B4 là cho các đồng chí A1 ở lại chiến đấu bằng giọt máu cuối cùng tức là để cho giữ cho đội hình tiểu đoàn rút sau khi 8 giờ bọn tôi tính bắt đầu nó dập pháo xong bắt đầu nó xung phong nó lên rất nhiều mà lúc đó bắn thì không xuể rồi tức là nó chiếm được một đoạn hào thế thì chúng tôi bắt buộc là chúng tôi phải rút rút về một đoạn xong lại củng cố lại lại lại tiếp tục chiến đấu tức là giành giật nhau từng đoạn hào lúc bây giờ ấy. thế thì sau khi nó nó nó nó nó đông quá nó đông quá thế thì đồng chí định tiểu đội trưởng bảo tôi công chí với quân số nó đông như thế bây giờ chúng ta có thể là chúng ta rút về tuyến sau sau khi tôi rút chúng tôi rút về đấy lúc bây giờ khoảng 9 giờ sáng thì nó biết là mình rút rồi xong nó gọi pháo nó dập về đằng sau chỗ soi 10 đi vào đây này nó dập phải nói là mà bọn tôi phải cúi đầu mà cắm đầu xuống khe đấy mà mà mà <laughs> mà chịu đựng trong cái đợt pháo nó dập như thế thế sau đó là nó dập cái đợt pháo đấy thì, thì tiếp tục là về đến cái cái cái gọi là cái cái cái nơi mình ở đấy cái cái cái lán mình ở đấy thì nhìn chung là thấy nó bắn là tan nát hết rồi không còn là cái gì Cái sang cái đài quan sát của của bộ nó cũng nằm ngay cạnh đấy nhưng mà thấy các anh rút hết rồi không còn ai nữa thế là sau khi chúng tôi tôi mới à, với đồng chí định là còn có một tiểu đội mà thế tôi với đồng chí định quyết định bảo thôi thế để ta rút lúc bây giờ rút về đến à, soi 10 đây thì ở phía này bắt đầu tăng của nó bắt đầu xuống đây rồi chúng tôi định ra chỗ ga phung mới đây nhưng sau khi vòng ra thì phát hiện lính Trung Quốc nó chạm ra đây rồi tức là toàn bộ cái khu như cái khu ga phung mới đây này là nó đã chạm vào đến bên trên khu K30 đây rồi thế bắt buộc chúng tôi phải lại phải luồn đi vào bên trong đấy để tránh à, để bởi vì lúc đó chỉ còn có một tiểu đội mà thế sau khi à, về à, đấy là cái trận mà màn à, của ngày 17 tháng 2 và mới 18, là một trận đấy 19 thế còn về chỗ <clears throat> về về về chỗ cầu mi thì chúng tôi được lệnh là lại phòng thủ ở cái hướng bên trên mà cái cái tiểu đoàn 7 của cái nó gọi là của tiểu đoàn 7 đấy nãy mấy thằng chỗ yêu nãy cũng đã tóm tắt đấy dạ. thì lại đi tức là nó tràn vào đúng cái khu vực đó thì các anh chiến đấu bởi vì anh em tôi thì lúc bấy giờ cái tiểu trung đội 2 thì à cái cái C2 thì lại không nó lại không tràn qua đấy thế thì sau khi chúng tôi à, được à, lệnh là rút thì là chúng tôi rút để anh em đấy toàn bộ cái câu chuyện của tôi về 17 tháng 2 nhìn chung là chỉ ngắn gọn thôi chúng tôi chỉ trực tiếp bởi vì trực tiếp chiến đấu ở trên này là chủ yếu chứ còn sau khi rút về bởi vì theo cái địa bàn của của à, đại đội thì là là do tiểu đoàn nó nó phân công từng mũi một thế thì sau khi chúng tôi rút về đến chỗ lưu thì sau khi à, đến à, mùng năm tháng 3 thì à, nghe lệnh là là thằng Trung Quốc nó rút sau khi chúng tôi lại quay lên là mùng năm mùng 6 là chúng tôi bắt đầu quay lên mùng 7 quay lên này, lại tiếp tục lên tận chốt lên trên chốt lúc đó là mới phát hiện là phải nói rừng rộng như thế mà nó thu quân của nó khi bị thương nó thu quân của về của nó về và nó làm nó kéo coi nghĩa là là lá này dạt hết hai bên ừ. không phải là ít kéo thành đường là, ừ, kéo thành đường kéo thành đường mỏng là về đấy thấy nó tập trung một đống bao xe rồi nào thì bông băng rồi nào thì súng phun lửa thì bị ta bắn là nó tập trung nó vứt đấy rồi nó bông băng rồi nó bó nó nó nó nó cứu thương cái bọn của nó sau khi nó cũng đưa hết cái bọn Trung Quốc đấy là để cái địa bàn của tiểu đoàn vâng, mình đấy tiểu đoàn có nghĩa là tiểu đoàn mình cũng tiêu hao sinh lực địch ác đấy vâng vâng lên tương đối là đông chứ không phải anh có anh có biết được là tiểu đoàn mình thì bị tổn thất nhiều không bởi vì cái này thì thực ra tôi thì cũng không nắm được bởi vì lúc đó thì tôi cũng chỉ là người chiến sĩ thôi Ờ, ừ, cho nên là tôi cũng không nắm rõ cái quân số của tiểu đoàn mình là thiệt hại mất bao nhiêu dạ. Đấy, thực ra cũng báo cáo với công chí như vậy dạ. thế còn à, riêng C2 chúng tôi rất vinh dự là không có đồng chí nào hy sinh chỉ có đồng chí Cát cũng người tài ở dụ thượng đấy này cùng mấy đồng chí yêu đây này dạ. là đi bổ sung cho C3 chi viện cho C3 đấy thì đồng chí hy sinh đấy, trong quá trình chiến đấu như vậy bởi vì cái C4 à, C2 của chúng tôi có trung đội 3 trung đội eh, ờ, 2 thì à, tiểu đội 3 tiểu đội 2 thì nó nó nó lại tức là nó không vào cái mũi tấn công của nó Đấy. chỉ có C4 là B4 tôi à, đúng rồi à, A1 B4 của tôi thì chịu trách nhiệm cái cái mảng này tức là nó định vòng ý định là nó sẽ vòng đằng sau và nó chặn đằng sau là từ chỗ C3 đoàn bộ này nó chặn xuống soi 10 này ý định là nó khóa đuôi đấy cho nên là chúng tôi ở trên cao lại phát hiện thì chúng tôi chiến đấu thì lúc đó là à, sau khi được lệnh rút thì chúng tôi cũng rút về thế cũng báo cáo trong quá trình à, à sống và chiến đấu ở trên à, à, đỉnh cột cờ 400 Đấy, trong quá trình từ ngày 17, 18 đến 19 Đấy, trong 3 ngày Đấy, cũng báo cáo với thời gian như vậy vâng. Dạ. thời gian thì nó không dạ. dài vâng. nhưng mà cũng ừ, rất khốc liệt vâng anh có bao giờ sợ không <laughs> cũng báo cáo với các anh rằng ban đầu thì cũng sợ đấy ừ. sau khi một loạt pháo là nó bắn rồi sau đó mình cảm thấy nó cũng trở lại bình thường rồi bởi vì xác định rằng bây giờ mình à, bởi vì yên tâm là mình có hào chứ nó phơi xác lên thì sẵn sàng chỉ cần nếu mỗi đồng chí chúng ta thật bình tĩnh và linh hoạt chiến đấu thì nó sẽ thất bại lớn hơn bởi vì ta có hảo ừ, được cái thế như vậy thế thì anh nhìn thấy nó anh thấy ờ, khi mà nó rất là đông mà nó lại thổi kèn nó xung phong nó thổi kèn xung phong có sợ không cũng có sợ chứ nhưng mà sau khi qua một đợt chiến đấu rồi cảm thấy nó cũng trở lại bình thường anh nhìn cái lượng người nó đông như vậy cái số súng đạn của mình như thế anh có bao giờ nghĩ cái lúc đấy là hốt nghĩ rằng mình bắn hết tất cả đạn vẫn không hết được <laughs> vâng bởi vì thế này chúng tôi cũng tin tưởng rằng là cái sự bố trí của của phe chúng ta thì, thì bộ đội ta thì phải nói là chúng ta chuẩn bị khi đã xảy ra chiến đấu rồi lúc đó là toàn bộ đoàn bộ sẽ tăng cường cho ví dụ mũi nào là là quan trọng là à, tiểu đoàn sẽ tăng cường cho là toàn bộ mìn rồi lựu đạn rồi nào thì súng bởi vì ngày 17 thì nó bắn pháo như thế mà chúng tôi vẫn về đoàn bộ để vác đạn lên mà pháo bắn và vẫn cứ phải về vác có cái thằng à, bạn tôi thì nó hơi gọi là nó ú ớ cứ đường cái nó diễn thế còn anh em mình thì mẹ cứ phải hào mà bò lên nhưng mà nghĩ mà thằng này mày cũng gan mà đúng là con người ta nó có số cả nó cũng không sao cả cho nên là đấy tức là ngày 17 thì chiều tối là chúng tôi xuống là lấy đạn rồi rất nhiều đạn và liều đạn bởi vì lúc tôi nghĩ là cái lượng quân Trung Quốc lúc bên nó tràn lên bởi vì tôi tin tưởng rằng bởi vì chúng tôi có đủ điều kiện để đánh bại nó bởi tại sao chúng tôi có hào kiên cố tức là nó chỉ có phơi xác lên và nó hô ầm ầm lên thì nói thực bây giờ chỉ cần là anh phải bình tĩnh linh hoạt thì khôn khéo khéo léo thì chắc chắn là anh sẽ À, thắng bởi vì anh không dao động trước tinh lúc thần đấy, của nó lúc dạ. đấy thì liệu có nghĩ được nhiều như thế không anh <laughs> à, cũng phải xác định như vậy khi khi cảm thấy nó trở lại bình thường rồi xác định là cũng phải làm sao cho thật bình tĩnh cũng động viên nhau đấy vâng. các anh trung đội trưởng các anh cũng trải qua rồi các anh động viên đấy vâng dạ, như đấy, vậy đấy. Dạ, là ở đây à, chúng ta có thể thấy một cái điều một cái vũ khí vâng. một cái vũ khí rất lợi hại đó chính là lòng tin và sự quyết tâm. Vâng. vâng. Xin cảm ơn. Vâng, vâng, xin à, cảm ơn. Dạ. Vâng, vâng. Lối chạy ra lên lúc mình rút đây điện nào cái này này. Đấy, cái còn chỗ này cái, cái, cái, là cái bình cái à, nước là ở kia rồi. Cái chỗ này là cái ờ, tổ trinh sát pháo binh là nó ở trên cái mỏm này. Cái bê, bê bộ nó ở bên chỗ mỏm này thế còn trận địa chiến đấu thì nó ở cái rông bên này. À, cái rông chỗ này đi ra nó đào hào đằng ấy còn trước ở chỗ này rậm lắm nó toàn rác mới dễ thế nào cái loại cây kìa chui vào đấy đi khổ lắm thấy bây giờ nó đốt kìa đấy là cái cây ấy là không phải lứa đâu mà nó là cái kiểu cái cây như cây trẻ lạt giang ấy đấy ông chính là coi ở C3 là coi là bố vừa hô coi là ông đội trưởng dưới lát À, chiến sĩ lấy chiều. ngắm thì coi mọi thằng kia thì... nó có cái giếng ở đây chiều bọn tôi chống ngực này với thằng thịnh sang sang sang à, đi tắm mẹ gặp hai cái thằng thám báo nó từ kia nó chui xuống lúc gặp bọn tôi thì nó chạy mình nó cũng chạy mà bọn tôi chạy sau đi kiểm tra đúng không thám báo à, may không nó chưa bỏ thuốc độc đấy cho ông tắm không không sau 40 năm quay lại đấy toàn bộ cái trận địa của C4 này cả cái rông này toàn bộ B4 B4 C2 B4 C2 toàn bộ cái rông cái này à, C2 có một B bên này trên này này đây này tính tôi ở đây này đây mà ờ, thông còn nhớ không có chứ dưới cái là khe nước thăm đây à? khe nước đấy, đấy cái khe riêng của trung đội làm đấy vâng vâng đúng rồi dưới chúng tôi làm đấy đồng chí gạo vẫn đi bắn bắn bắn bắn uh, hiêu dưới cảng hiêu đường này xuống đi đường này đấy mà mà mà bên kia là của 24 ừ. ờ, đến khi mà mà mà à? mất Hàn, mất hàng mất chốt 24 tràn lên điểm cao kia tràn lên đúng cái điểm nó tràn qua sang đấy khi khi đồng chí sơn xuống cái rông kia đồng sơn nghe là tin bố kia bảo thế thì Trung Quốc xe ba mất rồi thế nào cho một đội hình chuyển theo bên này xuống gang mới đúng không theo tụt này soi này xuống hết tất cả tập trung phố gang mới mình xuống gang phố mới nhá lúc đó còn sương mờ mờ mà nhìn mấy cái tét cái cái cái, cái toa tàu nó tét trắng trắng này. nó đang mờ mờ chúng tôi chạy cả 30 mươi. <laughs> coi như vậy là hết chưa cứ à, sáu quả khối 82 mẹ ngã rộng biết xuống tưởng nó nổ mà May đấy Nếu mình mình khỏe mình đeo trong đây với những cái khẩu cuối mình nằm ngay đây rồi à? cái ờ, ừ. chỗ cái hùm nha ừ. đấy cái hồi nó chả phang ờ, pháo vào cái mỏm kia ta ừ. nó bắn một quả chỉnh ờ, pháo chứ đấy, sang đồi sau chứ chỉnh pháo nó bắn một quả là... chính ừ. là cái chỗ người giờ nó xây cái ừ. ấy cả ừ. Thế còn cái hậu cứ của mình ở ngay bên dưới cái lòng ừ. đấy. Chiều 17 chiều 17 tháng 2 nó bắn một quả chỉnh pháo sang đồi kia. Ừ. ừ. Xong rồi dạng sáng 18 bắt đầu nó phệt này. Nó mới lã pháo vào tuyển bộ. Đấy. Trưa bắn... 18, trưa ờ. 18 bắt đầu nó mới đả ừ. vào tuyển bộ. Nó chỉnh một quả bắn qua như chốt tiểu đoàn, nó bắn chỉnh pháo xong rồi hôm sau nó bắn bắt đầu kia xong bắt đầu là DK75 nó quật vào ừ. chỗ đầu tiên là nó phạm vào khẩu 12 xong nó mới đả sang mình không của hôm mình là mình ăn cả đạn 100 ờ, chứ toàn DK ờ, DK à, đạn 100 đấy toàn DK 75 lại hố nó dài ngoãn dài hai mét mấy thế bảo phan bảo mẹ hố nó dài ngoãn kia thì hầm nó còn đi gấp rưỡi hầm rồi gì nữa đến bảo phanh thì anh em lên chỗ cao này dưới đấy cái chỗ kia đấy đi xuống được rồi đây nơi đây là một cái hầm cứu thương của tôi tôi đã và anh Huyến đã đào suốt mấy tháng rồi ừ. sâu chiều sâu vào là được 7 mét chiều rộng chiều rộng của hào này là là một mét rưỡi đấy chiều rộng à, chiều rộng của cái cái địa đạo này là một mét rưỡi và chiều sâu là 7 mét ở trong này hiện tại là là còn còn cả bông băng của tôi cứu thương và tôi còn xé một cái áo áo áo lon của bộ đội tôi ờ, tôi băng cho anh Trương Trung Kiên ờ, băng rất là nẹp buộc nẹp hai bên cái nẹp đùi xương đùi cho cho uh, anh Kiên tức là là B trưởng B1 đấy đây là cái hầm cứu thương của C3 à. D5